Hello teacher. Good evening class. How are you? Good evening teacher. Good evening teacher. Teacher. Nào mình học Good evening teacher ồ ờ. ờ, hôm nay Phương lại ngồi đâu đây? Ờ. Ngồi ở hội à, thân ngồi ở nhà ông bà ngoại con. À, đấy ngồi nhà ông bà nhưng mà không quên nhiệm vụ đúng không? Hello teacher. Dạ. Hello, good I'm happy. Bởi teacher. Ừ. Hello. Rồi, lại xem cái bài gì nữa đây? nè phú à Good evening. Good evening. Have good you evening, have dinner? Teacher. Good evening, teacher. Yeah. Uh, if you are in the class, please come hold the full name, right? Okay. If in the class now, please comment all the full name on the chat talk to let me know that. Hello, teacher. Evidence, right? Các bạn comment tên đầy đủ để cô điểm danh nha. An Phú nè. Hello, teacher. <laughs> Oh, good evening. Yeah, ờ. hello, right. Good On Okay, let me check a little bit about the students today. Ừ. So, do you remember about the previous class? Ừ. Các con còn nhớ là buổi hôm trước mình học về cái gì không? Ừ. Oh, thank you, thank you about sweet. Học tháng 11 vui, mạnh khỏe và càng ngày xinh đẹp. Yêu con. <laughs> Ok. Nào các bạn nha, comment cho các bạn yes. Là toys. Oh, bà con của Cái màu xanh này là cháu viết đấy. Em nói rồi. nói rồi. Con chúc cô 20 Good evening teacher. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Rồi. Nào các bạn chuẩn bị uh, ổn định rồi nha. À, ok. You're ready. Giữa anh này, giữa anh này. Giữa anh đang làm gì? Dạ đây hả? Oh my god. Diệu Anh đang làm gì ấy? Diệu Anh đưa cô xem cái gì ấy? Con vẽ tranh dạng cô. Oh my god, my sweetheart, thank you so much. Oh my god, you need to take a picture and send to the Facebook oh, thank you thank you diệu anh trời ơi thực sự luôn rất là rất là rất là ngọt ngào nha thank you con vẽ gì đây con vẽ là hôm sau cô về trường con dạy à <laughs> diệu anh vẽ cô về trường con dạy à cô thấy con vẽ <laughs> dạ ôi trời ơi <laughs> diệu anh đang sống ở đâu where do you live con ở nam định con ở nam định à Ồ, Nam Định xa lắm rồi nha ok thế bây giờ cô và Diệu Anh cùng xem các bạn hôm nay uh, có những bạn nào nhá wow hôm nay chà hôm nay thấy yêu thương nhau nhiều ghê <laughs> comment tên không, không quen comment I love you <laughs> trời thank you nào bây giờ nha mình ok thank you Diệu Anh nha chút nữa thì cho cô xin cái một cho cô xin một uh, kiểu ảnh với cái bức tranh đấy với đủ màu sắc nhá vâng vâng ạ ok Dạ, yeah, thank you, thank you. Trời ơi, xung rộng quá. Hôm hôm nay thì vừa thấy Hiệp đăng bài là đăng bài uh, <laughs> đăng bài hát tặng đáng yêu chứ hôm nay. Hôm nay các bạn làm cô bất ngờ quá. Rất rất nhiều bạn luôn. Nào, so, rồi ôi, nhưng mà bất ngờ đến đâu đi chăng nữa thì mình cũng rất muốn các bạn là nhớ cái bài hôm trước mình học nha. <laughs> Ok. So, do you remember about the curious cast? các bạn còn nhớ không là vừa comment tên cho cô vừa cô <laughs> vừa vừa mình vừa thế nào nhỉ mình mình vừa comment những cái câu phạm khánh hà ôi khánh hà ôi đáng yêu nha playtime yes thùy dương exactly okay playtime so how many how many activities uh, have have I taught you how many oh wait hôm nay ngày gì mà được yêu thương nhiều thế này Oh my God, look at this. <laughs> yes, now so, Nhi. Này, biết là Nhi rồi, nhưng mà nhiều bạn tên Nhi. Nào. Biết là Nhi rồi. Now so. Yes, I will share the screen of the class now. Yeah. At the previous class, we have studied about 10 good 10 activities about the playtime right à, đúng rồi đúng rồi mình đã học 10 động từ về uh, hành động uh, trong cái giờ giải lao đúng không nhỉ Ok, who is drawing? No, no, no drawing. Mặc dù là biết là thích lắm nhưng mà không được drawing đâu nha. Ok, now I will clear drawing. So, để ôn lại bài cũ nha hôm trước thì cô có chấm được uh, mấy bài thôi còn chắc là uh, do do cô bận với cả cô cũng chưa xem được bài ấy. vì vậy là cô cũng bỏ sót một số các bài của các bạn cô có chưa chưa chấm tuy nhiên là để có thể chữa cho các bạn về cách phát âm ấy thì bây giờ cô sẽ cùng đọc lại và review lại cho các bạn một chút nha the first yes we study about catting good uh, một số bạn sẽ đọc là kitting hay là cating gì đó thì I don't know how you can deal with it but um, I think that you need to practice more about this word right catting okay if you don't know how to pronounce this word just comment for me right so the first one is catting bắt the second word today nào có người bắt thì phải có người ném right có throwing good job throwing yeah yes throwing right và tiếp theo đó là có từ hitting real name of poppy okay, hitting đúng hitting đánh kicking kicking đá and uh, jumping jumping nha ping ping pa, pa. jumping dancing right dancing một số bạn đọc là jumping à, cô không biết tại sao đọc là jumping nhưng mà đây là jumping right jumping okay? uh, dancing good cô thấy bài của Ngọc Khuê rất là hay bài Ngọc Khuê vừa piano này vừa dancing vừa singing oh my god you're so smart you're so creative bạn rất sáng tạo nha and uh, singing right ông cá là cả lớp là ở đây thì có rất nhiều bạn biết dancing và singing này rồi là skating à, giống như bài của Tiến Minh này thần đồng Viropic toán của lớp mình <laughs> ok nào skating skating đó như là đây là nhắc uh, nhắc cả lớp nói ừ. chung và nhắc uh, riêng Tiến Minh nhá là skating và hôm trước Tiến Minh có gửi một cái video là trượt ván thì nó là skateboarding ok skateboard à, cái ván board skate trượt trượt ván skateboard và hành động nó là skateboarding uh -huh. Uh, cơ từ thứ 9 là riding. Someone of you call this reading. No, no, no, no, no, right. It's riding, riding, riding something. Riding a bike, riding a horse, right? Riding a motorbike as well, riding a bicycle. is based on you. And uh, the last the last activities here we got is running. Giống như là cái ví dụ hôm trước mà uh, Hiệp với cả cô cũng lấy ví dụ ấy là cái ví dụ về quê mà chỗ, ờ, trêu chó đấy. Đấy, về quê <laughs> trêu chó. Là vì chó đuổi nên có cái từ running, right? So, nhớ nha, mình sẽ ok skateboarding. Mình sẽ nhớ về cách đọc của các từ đúng không? Ở đây có một số bạn mình chưa biết viết tuy nhiên là mình sẽ nhớ về cách đọc của các từ để sao mà mình dùng cho nó chuẩn nhất nhá ok so move to the lesson today we will move on the lesson today is about this that these and those okay this that these and those okay look at here now look at here nào hôm nay mình uh, thay vì học vào ờ, vocabulary, mình học về từ vựng thì mình sẽ học một chút về cấu trúc nha. Tại vì là sẽ có một số các bạn hỏi cô như sau. À đây cô sẽ đặt ví dụ nhá Ok, cô sẽ đặt ví dụ cho cả lớp nào. Ok. Uh, I'm here have a teddy, right? There is a teddy here. Uh ừ -huh. It is near me. Cái bạn Teddy này có đang gần cô không nhỉ? Bạn này đang rất gần của cô đúng không? À, Teddy chết đi thì đang ở trên tay của cô Ngọc luôn đúng không thì mình sẽ gọi là this teddy is mine cái bạn gấu chết đi này là của cô ok nhưng mà vào một lúc nào đấy cô sẽ không thể cầm teddy mãi ở trên tay được đúng không cô sẽ để bạn ở đây à, bây giờ bạn đang ở đâu rồi bạn ở xa cô đúng không đúng thì mình sẽ gọi là bạn kia ok bạn Teddy kia đây Teddy đây Teddy chào các bạn đây nào đấy bạn kia đó that teddy ok nào one more time we say khi mà có một bạn teddy đúng không this teddy ok but when he is far from me we call this that teddy ok when we want to express about one thing, just one thing only, just one thing. Okay, once again, this teddy, now, this teddy, khi mà một bạn teddy ở gần, một vật ở gần mình, thì mình dùng là this, có nghĩa là đây. Okay, this teddy, teddy này, Okay, teddy này, Okay còn bây giờ cô sẽ lùi ra đằng sau đúng không oh lúc các tít ở trên giường cô có một bạn gì kia à, có một bạn meo meo đúng không đây có bạn gấu bông to đùng kìa uh -huh. thì kia là that kia that that teddy con gấu kia uh -huh. à, khi mà muốn chỉ một vật đúng không nào bây giờ cô sẽ mời một bạn nhá một bạn nào I want one of you to Okay, let's take for me some example about this and that. À, Kim Ngọc, Kim Ngọc chưa gọi rồi này, Thùy Dương chưa gọi rồi này đúng không? Thu nào, à, cô vừa hứa với bạn Nhi đúng không? Bạn Nhi, cái lớp mình hiện tại bây giờ là đang có 5 bạn Nhi, <laughs> đang có 5 bạn Nhi. Đấy và cô đang không không phân biệt được là cái bạn Nhi Nhi ơi Nhi mà có nick Zalo Vũ Ngọc Lan ấy, tên Nhi là cái gì Nhi ấy con nhỉ? Bạn ấy cũng rất hay hỏi bài và bạn ấy cũng ờ, rất là tích cực trong quá trình học nha, Nhi. Đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Nhi nào, Nhi nào? Đây, cô Ok, bây giờ một bạn lấy ví dụ là giơ tay, giơ tay, giơ tay xem là Bích có hiểu rít rát là cái gì không? Oh my god, Vũ Phương Nhi. Vũ Phương Nhi đâu nhỉ? Đây cô đang tìm cái Phương Nhi nó đâu nhỉ? Arpin. OK Vũ Phương Nhi, can you? Ngọc cô này à? Ai đấy? Vân. Giận cô nha. Ôi dồi ôi. Lớp này truyền thống giận. Ôn Nhi không ấy à? Ồ, thế chắc Nhi đi đâu ấy các bạn ạ? Hello, teacher. Con ơi. Dạ. Ừ mà mở cam xem là máy hình như là máy không mở được cam. À? Cô không thấy tắt. Ôi trời ơi. Thanh niên hiếu học đây rồi nhưng mà camera thì ở tít ở trên đầu. ok, đâu đâu ngẩng lên nào, mình ngẩng lên, mình ngẩng lên, mình ngẩng lên cô. Có thể là con sẽ không nhìn được màn hình nhưng mà thi thẳng cô bảo ở đây thì mình ngẩng lên nhá. Rồi các bạn có nhìn thấy Phương Nhi không? Yes, Phương Nhi here. Okay. I have a pen here, right? Phương Nhi, I have a pen. So we can use this or that pen, this or that here. This is a pen. Good job. This is a pen. Now, Carlanda, one more time we say, this is a pen. Ok, nhất là cái bạn uh, Nguyễn Hoàng gì gì đây, Nguyễn Hoàng Nguyên hay Nguyễn Hoàng Ngọc cái gì ấy mà cắt tóc mái xinh xinh này cô đang thấy đang đọc theo, có mẹ ngồi cạnh ý xinh quá. Đây xem nào. Đó, Phạm Phú Tiến Minh đâu, thanh niên đâu, thanh niên này là rất hay là phải uh, đây này, tôi sẽ add bạn Phú Tiến Minh lên để xem là có đọc được không nha. Nào Phú Tiến Minh. Hello, can you hear me? Hello, teacher. Good job. So I have a pen. I have a pencil. It's far from me. So we can use this or that. That is pen. Pencil. Yes, that is a pencil. Good job. Okay, that with this nó chỉ đơn giản là một cái ở gần và một cái thì ở xa thôi. Đây, kia, đây, kia. Okay. Em Phạm Phú Tiến Minh hôm trước cô sửa cái ờ, phát âm chữ skate thì con đã phát âm được chưa nhỉ? đâu rồi hello hello teacher okay phú tiến minh uh, can you uh, read out loud the word à uh, bây giờ cô chưa bài cho tiến minh một chút rồi tiến minh phát âm lại chữ uh, trượt ba tin rồi nè skate Ôi trời ơi cảm ơn con trai nhá Cô đã phải quay một cái video hình bắp ngô để <laughs> để sửa video cho mình Ok thank you Nhi, thank you Minh nha Rất là hiểu bài rất là nhanh This đây that kia khi mình chỉ một vật vật đó có thể là ở gần vật đó có thể là ở xa mình ok so thank you Vũ Phương Nhi Phương Nhi em Tiến Minh one one point on class dojo thank you thank you rồi mỗi bạn một điểm ở trên class dojo nha ok nào xem nào tiếp tục nào đây là this và that rồi mình sẽ quay lại với bài học của mình nha this and that is singular ok this and that is singular đó chỉ một vật đơn ok uh, we use this and that when we want to mention about one thing it can be near or it can be far from me ok cái vật đó thì là chỉ một vật là một này và nó có thể ở gần mình là dùng this và cái vật nếu ở xa thì mình dùng that tương tự tương tự là mình ngoài việc là mình muốn chỉ một vật đó, thì bây giờ mình cũng muốn chỉ rất nhiều vật ví dụ như bây giờ cô có tận một đống nắm bút ở trên tay đi ok nó rất là gần cô đúng không cũng là ở gần nhưng mà mình lại không dùng được là this mà mình phải dùng là these ok these these pen These pens are mine. Những cái bút này là của cô. Ok. These pens are mine. Ok. Và nếu mà muốn chỉ những cái bút ở xa Ok, ở xa mình nhá. Cô đang nói về cái mức độ xa nhưng bạn sẽ thắc mắc là cô thế nào được là xa? Là những vật con không thể với tay vào ấy. Đây cô giả dụ cô không với được đi, đây cô không với được. Uh -huh những cái bút kia những cái bút kia those pens okay one more time those pens okay nào bây giờ mình sẽ stop stop share nhá à, ờ, lại nào lại nào Ok, cô nhìn thấy một học sinh đang nhắn vào cái Yeah, <laughs> dạ, nào, đúng rồi nhá. Ok, it is these pen. Nào, cả lớp đọc theo nào. These pens những cái những chiếc bút này okay one more time these pens okay nào cô đặt xa chúng nhá cô đặt xa ra cô này cô đặt xa nào those pens những cái bút kia one more time these pens những cái bút này those pens những cái bút kia Ok, nào bây giờ để có thể cho các bạn nhìn rõ hơn nhá, thì mình sẽ ờ, vào trang slide tiếp theo nha để xem là uh, this, that, this, though thì dùng thế nào nhỉ? Now, look at this picture, right? Listen and say. Now I will play a video, uh, I will play a display for you to listen and your mission here is say out loud. Mm -hmm nhiệm vụ các con là nghe và sau đó sẽ nói to nhá are you ready are you ready yes or no yes or no nào who say yes who say no yes cô đang nhìn nha có thể là cô sẽ không nghe được tiếng của các con nhưng mà hiện tại ở trên màn hình của cô ấy đang là một cái màn hình lớn với tất cả những cái bạn đang tập trung ở đây đúng không thấy lúc nào cô cũng nhìn chằm chằm vào màn hình này này là cô đang xem bạn nào say yes bạn nào say no đấy nào are you ready are you ready if you yes yes ok thấy ui rồi đấy thấy chưa yes ui thủy dương thì dương nóng lắm rồi dương nóng lắm rồi nào ok nào nghe nhá One. This ball is green. Two. That ball is orange. Three. These skates are blue. Four. Those skates are red. Okay, we will listen one more time about this, that, these, and those. Focus on it. One more time. One. This ball is green. Okay, at the first at the first sentence we got this ball is green, right? This ball is green. So, this ball nào đúng không? Cái quả bóng này so với cái bạn đang nói đúng không? So với cái bạn nam đang nói thì rất là gần bạn ấy chỉ gần xuống là là đến luôn đúng không this ball is green quả bóng này thì màu xanh lá cây and how about uh, the sentence two Okay, at the sentence two nào bây giờ ngoài việc bạn nói là quả bóng này màu xanh ra thì bạn nữ kia bắt đầu à, thế quả bóng này màu xanh à thế quả bóng kia này u quả bóng kia này tận đằng kia cơ kia kia đằng kia kìa cái quả bóng ở đằng kia kìa nó màu cam đúng không that ball is orange ok cái quả bóng ở đằng kia kìa nó màu cam right and uh, how about sentence three Okay, so next we got these skates are blue. Ok, ở đây thì có một số chữ đặc biệt một chút nhá. Skate à nó là số nhiều rồi tại vì nó có tận hai đôi giày đúng không? Hai đôi giày mà ở gần thì chắc chắn không dùng được zip rồi mà phải dùng là these. Những đôi giày trượt này. Những đôi giày trượt này okay these skates okay one more time we say these skates mm, tốt lắm and uh, next uh, sentence four Okay, at the sentence four, we got those skates are red à những đôi giày trượt ở đằng kia kìa đó thì màu đỏ à, thì các bạn đã nhận ra được cái quy luật khi nào dùng this rồi này khi nào dùng that khi nào dùng this và khi nào dùng those chưa đúng không tóm gọn nhá là this nào this và this và these thì dùng cho vật ở gần khi mà this thì dùng với một vật còn this thì dùng với hai vật trở lên cho vật ở gần ok ở gần thì cô sẽ cho ở gần cái người nói nhá ở gần người nói nhá ở gần so với người nói nhá còn tiếp theo với that và those dùng cho những vật ở xa đây xa so với người nói đây cô cho cái này nó dài ra có nghĩa là nó đang ở xa nhá và nó với that thì dùng cho một vật còn với those thì dùng dùng cho hai vật trở lên that's all đấy nó chỉ đơn giản như vậy thôi đúng không nào how about this con thấy tiếng cô to mà tiếng bạn nhỏ à cô và to lên á à tiếng của cái video nhỏ hả tiếng của cái, tiếng cô bé quá đâu đúng rồi đâu để cô xem nhá ok để để cô xem nào đấy cô bật to hết cỡ rồi này chuẩn luôn này. nghe không alo một hai ba bốn các bạn có nghe thì tiếng của cô Ngọc không <laughs> có <laughs> có như nào à, <laughs> bây giờ giống kiểu giống kiểu các bạn đi ờ, giống kiểu ở nhà bố mẹ chuẩn bị hát karaoke đây à, à alo alo một hai ba bốn có nghe thấy không ạ à, <laughs> <laughs> ok ok ờ, tiếng video nhỏ quá ô, ô, ô đúng rồi tiếng video thì hơi nhỏ đến cô nghe ở ngoài cũng thấy nhỏ mà uh ờ -huh. ok không sao nhưng mà có cô đọc cho là được rồi đúng không vẫn chuẩn như đài mà Ok, dạ có. Nào, mình tiếp tục nha. Mình vừa học xong this này, that and these và those, right? This, that, these and those. À, mình sẽ xóa cái này đi nha. Xóa hết đi, xóa hết đi rồi. Hôm sau nếu bạn nào muốn ôn lại bài thì mình có thể xem videos này có đăng ở trên ờ, nhóm à trên ra à, trên YouTube ấy. Có đăng ở trên YouTube. Ờ, các bạn chỉ cần search là Pantado Ờ, và sẽ thấy các video của cô Ngọc ở trên đó cùng với các video của lớp cô Thư và lớp cô Hương nhá. So, nào bây giờ mình sẽ clear all this. Clear all the Next. Listen to the story. Đã lâu lắm rồi mình không được nghe một story ngắn nào đâu short story gì đúng không nhỉ thì hôm nay cô sẽ cho các bạn nghe thoải mái luôn ok now we need to listen the story là các bạn xem có nghe to không nhá nếu mà không nghe to comment cho cô biết nha ok pages 108 and ok các bạn có nghe rõ không ở lớp nghe rõ không nghe cái tiếng của cái đài ấy đây này Yeah, có. <laughs> ok nào, bây giờ các bạn tập trung nha, nghe bài 109. Activity 5. Listen to the story I'm not tired. Hi, Anne. Hi, Mrs. Ramos. Thanks for babysitting, Anne. Is Jimmy sleeping? No, he isn't, Mrs. Ramos. What's he doing? He's jumping on his bed. It's time to go to sleep, Jimmy. I'm not tired. I'm not tired. What's he doing now? He's dancing. It's quiet. Is he sleeping? Yes, he's sleeping now. Okay, now this story is I'm not tired. Con không mệt. Oh, Okay, now the first picture we will see a mom set to babysitting is and sleep. À, is the dream sleep. Mm -hmm. uh, cái bức tranh đầu tiên thì mình sẽ thấy là mẹ có một bà mẹ này đang uh, alo cho chị chị An đúng không? Chị An là là chị giữ trẻ, chị trông trẻ mà bạn trẻ ở đây uh, cụ thể là bạn Jimmy uh ờ -huh. thì gọi điện cho cái chị babysitting này thì uh, hello với hai thôi sau đó thì mẹ đến bức tranh thứ hai thì mẹ còn nói là uh, thanks for babysitting and is Jimmy sleeping đó thì mẹ mẹ có gọi điện là Ờ, cảm ơn cảm ơn An vì đã giúp cô trông trông cháu thì bây giờ là Jimmy ngủ chưa ấy nhở đó thì bây giờ bên chị An trả lời nào không cô ạ ui rồi không cô ạ thế xong bắt đầu cô hỏi ô thế á thế thế thế thế em mới đang làm gì thế Đấy, thì bạn à, cô chị An chị trả lời nào nhỉ he's jumping on his bed oh, từ jumping hôm trước mình học rồi đúng không jumping nhảy ping ping ping lên <laughs> ok he's jumping on his bed trời đất ơi Jimmy nó đang nhảy ở trên giường kìa Jimmy đang nhảy ở trên giường đúng không ok rồi xong tiếp tục là it's time to go to sleep uh -huh. it's time to go to sleep Jimmy thế bây giờ là chị An chị vào chị bảo là oh đến giờ ngủ Jimmy ạ đến giờ ngủ Jimmy ơi thế Jimmy bảo không em chẳng mệt gì cả không em chẳng mệt đâu em chẳng mệt đâu thế là em chẳng ngủ nữa thế đến bức tranh 5 thì mẹ gọi điện nào ô thế, thế, thế cháu nó đang làm cái gì ấy cô thế bây giờ nó hết nhảy rồi xong nó làm gì nó lại còn nó còn nó, nó lại còn nó còn vừa vừa vừa vừa vừa vừa, vừa nhảy ping ping nó còn vừa vừa bây giờ nó còn chuyển sang cái chế độ là à, múa <laughs> múa đó đó thế là một lúc sau à, một lúc sau đến bức tranh cuối cùng mẹ thì nghe có vẻ là yên ấm rồi đấy yên yên rồi không thấy là có tiếng động gì thì mẹ nói là oh it's quiet có vẻ là yên lặng rồi thì có phải là bạn ấy đang ngủ rồi không oh yes an trả lời cậu ấy đang ngủ rồi ạ đó thì trong bài này đúng không mình bắt gặp rất nhiều động từ mà mình đã học và một số động từ mới ok the first sleeping sleeping ừ, giống như cô Ngọc bữa nào cũng nói các bạn sau buổi học là uh, ờ, get brush your teeth wash your face and go to sleep right sleep ngủ thì trong trường hợp này đó là sleeping đang ngủ ok có từ jumping mình đã hóng trước rồi là nhảy này uh ờ -huh. có từ dancing là múa này uh -huh, right và bây giờ có cái từ rất là lớn đó là từ tired t i r e d tired mệt ừ. ok mệt nha thế bây giờ bạn Jimmy có mệt đâu cả lớp các con comment cho cô nào don't spam Jimmy có sợ ngã giống Five Monkey Jumping on the Bed không? Sợ <laughs> Rồi đất ơi ôi trời đất nào đây cả lớp là có are you tired <laughs> cả lớp mà nghe chuyện xong là chỉ liên tưởng đến chuyện là ờ, à không luôn cả lớp đều đồng đồng thanh say no no I'm not tired never học lớp cô Ngọc làm sao mà mệt được học học học thì chỉ có 30 phần trăm còn chơi là chính à có chơi không chơi nhưng vẫn vào đầu được đúng không chơi nhưng mà vẫn nhớ bài được là tốt right So, trong câu chuyện vừa rồi thì mình có um, có sleeping, ok, có jumping, có uh, có gì nữa nhỉ? Có dancing, right? Và mình có thêm một cái từ mới đó là từ tired. Hôm nay Trần Nguyên Khang có we are the pirate hả? Ôi dồi ôi, cứ biển vùng Caribe. Rồi mình có từ tired, right? Mệt. Và cô biết rằng cả lớp bây giờ vẫn ờ, vẫn vẫn tươi tỉnh lắm. Thì bây giờ mình sẽ làm một chút bài tập về this, that, these and those nha. Ready? Ready không? Are you ready for the exercise now? Are you ready? Ôi comment nào, comment nào, comment to let me know that nào nếu mà không các bạn không yes, các bạn không comment được thì sao? Ôi nhiều quá, bây giờ nó mới lót lên trời. Yes, yes. yes. Là bây giờ mình sẽ đổi gió một chút nhá đổi gió một chút để mình à, làm bài tập à, trên à, trên đây cho cô nào ok can you see the screen of the class các con có nhìn được trên bảng không Yes, okay, yes. Good job. So, look at this. Today, our exercise is just about this or that, these or those uhm, mình chỉ xoay quanh mỗi từ là đây hoặc là kia những cái này hoặc những cái kia thôi ok so the first I want uh, one of you bây giờ cô sẽ gọi một bạn nha cô sẽ gọi một bạn nào làm cho cô câu đầu tiên nào one one of you who can who can who can easy say for you <laughs> đây là các bạn Ngọc Hân này nào nó ờ, hơn được tại vì là cô tiện ở trên ờ, cái màn này cô đến đâu thì cô gọi bạn đấy nào Hân ơi Ôi rồi hello can you hear me con chào cô Oh, nghe được rõ đúng không con? Yes, now so I have the first question. Câu đầu tiên cũng là câu mở đầu cho chuỗi bài tập của các bạn ngày hôm nay. Vì vậy Hân sẽ cố gắng làm tốt cho các bạn để các bạn làm tốt đằng sau nhá. Vâng. Dạ. Wow. Ok nào. Còn con cũng vào chậm nên là con cũng không biết lắm đâu. À vào chậm thì con biết con hiểu gì về this, that, this và those không? Có. Có một chút đúng không? Thế bây giờ mình thử sức với hai câu đầu tiên nhá. Thôi một câu đầu tiên nữa cô. <laughs> ok, một câu đầu tiên nào. So look at here, look at here, hun. Look at the picture. Look at the picture mình có đáp án those và this uh ừ -huh. thì bây giờ con nhìn này có ở đây là pan cái bạn này là bạn gì đây panda ok pandas đây là có nhiều bạn hay là chỉ có một bạn ừ. tầm hai bạn ạ ừ hai bạn thì gọi là số ít hay số nhiều con là số nhiều ạ. Đúng rồi, cứ từ hai bạn trở lên gọi là số nhiều. Vậy thì chắc chắn là số nhiều là chỉ chọn these hoặc là those thôi đúng không? À, và bây giờ đúng. cô sẽ thử check xem là ở đây có đáp án gì nhá. À, ở đây có these và those thì con sẽ chọn đáp án nào? Those ạ. Ok, con nào one uh, full sentence please, con đọc cả câu nào. Those are ờ, pandas. Ok nào, nhớ ending sao cho cô nào. Those are pandas? Those are pandas. Now those. Those. Are. Are. Panda. Panda. Panda. Panda. Ok. Nhớ là nhớ là phải một cái nha. Một cái nhưng mà nó lại thêm một từ những rồi đấy. Uh ừ. -huh. Thank wow. you. High five, please tốt lắm vào chậm nhưng mà vẫn nhớ bài vẫn hiểu bài lắm tuyệt vời một điểm trên class dojo nha mỗi một bạn mỗi một bạn gọi này là sẽ có một điểm thêm nào bây giờ tiếp nào bây giờ hân gọi con cho tân mic cô nhá ừ, con tân mic và con gọi cho cô một bạn nào gọi cho cô một bạn đã con gọi bạn hiệp hả bạn hiệp có học không cô hiệp á à? vâng hiệp á à? Thế vâng. cô để cô tìm cái hiệp hiệp nào hiệp thì thường thường buổi tối là hiệp phải học ở trên trường à, hôm nay không có hiệp vâng thế bạn võ minh khang à, võ minh khang à võ minh khang hay trần nguyên khang võ à võ, võ à võ minh khang đâu xem nào à võ minh khang này không biết là tóc mọc dài chưa nhưng hôm trước là thấy cắt là cắt là trắng lắm ai <laughs> rồi có nhìn kìa ok con không thấy bạn ý vì con chỉ học bằng Hello, teacher. À thế là hơn là nhớ tên Khang rồi nha Rồi Khang, hello, can you hear me? Yes. Yes. Okay. We move to the next question today. Okay, look at this. Look at this, right? In the second question, we got this or that. Which one you will you choose? This. Why? But the This is a baby chimp. Ờ, tại sao con lại chọn this? Tại sao con lại chọn this nhỉ? Tại vì đó chính là số ít. Ừ, số ít nhưng mà rác cũng là chỉ số ít mà. À, thế con nhìn nhá, nhìn mũi tên nào, nhìn mũi tên nào. Thế đây là vật ở gần hay ở xa nào? tức ờ. là ờ, bạn ở gần ở xa ở gần đúng rồi ở gần thì mình chọn that this đúng this rồi. đúng rồi nào con đọc cả câu nào this is a baby chin oh, đợt này mà lâu lâu không gặp là có cái khả năng phát âm cũng hoành tráng phết nhỉ được Ôi, cổ thế con tắt mic nhá ok ngọc hân nhở thanh kiêu ngọc hân em võ minh khang yes võ ôi minh... Nào, nhìn con đã có học một trường tiếng Việt và con buổi chiều con còn học tiếng Anh từ 3 giờ rưỡi cho tới 4 giờ 50 các bạn nghe thấy chưa người ta học tiếng Anh từ 3 giờ rưỡi đến 4 giờ 50 school, preschools English à ha preschool English à có nghĩa là các con cũng phải học thêm tiếng Anh nhiều và luyện tập nhiều thì các bạn mới có khả năng luyện phát âm như này đúng không đúng không có cái gì tự nhiên cả Minh Khang nói đúng đấy nào được rồi thế thì cô hy vọng là xong thời gian sắp tới khi mà Minh Khang trả bài nha Minh Khang dạo này bận quá Minh Khang không trả bài cho cô thế là Minh Khang sau trả bài để, để xem khả năng phát âm Minh Khang nào để cô kiểm tra nha thế bây giờ Minh Khang gọi cho cô thêm một bạn nữa nào một bạn mà làm một phát ba câu được cái con Trần Nguyên Khang Trần Nguyên Khang á ôi trời à hôm nay á nó lại mặc cái áo khủng long giống cô Ngọc cái này để có apin à đội đội đội đội đội luôn đội luôn nào đây này Trần Nguyên Khang Hello. Hello. Hello. Good evening. So I will share the screen and you will finish this for me, okay? Okay. Now, so in the picture three, can you say it? Picture three. Ở picture three nào thì ở đây là con nhìn xem nào. Cái mũi tên nó đang ở chỉ ở xa này nếu mà ở dưới nó chỉ xa này ở vật ở xa đúng không thì ở đây có bao nhiêu con ờ, cá heo đây two two yes we got two dolphins here so it's a singular or plurals đây là plurals yeah it's plurals and uh, when we plurals we mà lại còn thế nào nhỉ lại còn pha nữa thì mình chọn this hay là those hả those đâu cô thổ ơi nào thế bây giờ cô không cần giải thích nữa con làm luôn cho cô hai câu tiếp theo nào nào those or that those câu tiếp theo câu tiếp theo nào câu tiếp theo có bạn Aguna là ờ, bạn bạn gì nhỉ bạn à. that hả that. đúng rồi thứ nhất là chỉ có một bạn một bạn thì có thể là this hoặc là that tuy nhiên là cái mũi tên này nó chỉ khá là xa này chỉ tận cao này này thì có nghĩa là cái bạn này ở xa so với người nói vì vậy mình đúng that nào thế còn từ cuối cùng nào từ cuối cùng nào ui alligator à how many how many how many hả alligator cái gì có how many how many alligators here? How many? Two ones. Yeah, two ones. Okay, good. So when we got two ones, is singulars or plurals? Đơn số ít hay số nhiều nhỉ? nhiều ạ. Ừ, đúng rồi, số nhiều mà cái mũi tên nó lại chỉ ở gần thì cho nên con chọn đáp án nào? This. This. These. Còn cái này đọc là these nha. Không mà đọc sai là thành zit đấy. Đúng không? Rồi, thank you. Mình cũng check đáp án của ba bạn làm vừa rồi nhá. Wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow. wow. Có ghi say. Ok, thank you. Đúng hết thảy rồi đây này. Đúng hết thảy rồi đây này. Võ Minh Khang này, Trần Nguyên Khang này. Vừa nãy còn có cả uh, hiền nữa đúng không rồi thank you ba bạn nha ok Đấy, tí nào con remove pin phát wow, mới bài đầu tiên thôi mà cô khàn giọng quá thế là bây giờ vì cô khàn giọng cho nên là cô sẽ gọi một bạn để à gọi hai bạn hoặc là ba bạn bốn bạn đi à, bốn bạn đi để làm bài tiếp cho cô nhé làm bài tiếp cho cô nhé không là cô ngọc nói nhiều quá <laughs> nào who can raise your hand raise your hands who can Kim Ngọc này Trung Kiên này Kim Ngọc hôm trước có điểm rồi Kim Ngọc hôm trước có điểm to rồi à, rồi thế Trung Kiên sẽ ở Trung Kiên hôm trước cũng có điểm rồi cái nhóm của Kim Ngọc với Trung Kiên này <laughs> mà diễn tả hành động cái tên là đội kia không đoán được <laughs> đúng không ok nào who can ai nữa nhỉ hàng Giang, gia hân này hôm nay tại vì là có những bạn mà chưa được gọi thì cô sẽ gọi nha gia hân gia hân hôm nay học một mình à Dạ vâng ạ. Ừ, rồi thế bây giờ cô gọi tiếp một bạn nữa là bạn nào nhỉ? Who can nào? Cô cần bốn bạn. Bây giờ có Gia Hân là một này. Có bạn nào nữa không? Phương Nhi vẫn giơ tay. <laughs> Phương Nhi điểm rồi, điểm rồi. Chịu khó làm bài tập đi để tăng điểm. Nào. Nào, ai nữa? Ai nữa? Để cô xem một loạt. Có cái bạn ghi là cô cô không gọi con thì con giận nên là bạn nào ấy? Lương Hà An này, Nguyễn Lương Hà An này, phải cô át bạn này lên. Rồi, hello, can you hear me? Hello teacher. Good job. À, đây cái cái cái cái cái còn cái còn cái thanh niên đây đây. Uh, đây, hóa ra là bạn này, thế con tên gì đây? Anh Trần Cơ. Ừ, what's your full name? It's Vân. Vân. Đổi ngay tên. Đổi ngay tên mà luôn. Nào bây giờ còn một bạn nữa. Một bạn nữa nào. Thủy Dương rồi, Ngọc Hân rồi, Thủy Dương Ngọc Hân có điểm rồi, Nguyễn Khang có điểm rồi. Thế cô, cô, cô cần có cái bạn mà Phú Tiến Minh thì thi Olympic uh, điểm cao rồi nha. Rồi, còn bạn nào không? Đỗ Bảo An hôm trước điểm cao rồi, Óc ghi Phạm Khánh Hà rồi, đây đây bạn này. Nào, Apin. Oh, hello I'm here. Ý, Khánh Hà đây rồi, Jimmy Chang. Ok, good. Now we got four girls here. Lượt đầu tiên là ba bốn bạn này nha chuẩn bị là chúng mình sẽ làm hoạt động nhóm ok Hà thân Hà An Vân và Hà thân mến hôm nay mình sẽ cùng hoạt động nhóm nha cô lập ra class dojo để các bạn có thể liên lạc với nhau và hoạt động nhóm cũng như là học nhóm tự liên lạc cho nhau để học nhóm ấy tuy nhiên là có vẻ là các bạn chưa quen vì vậy là ở trên lớp thì cô sẽ hướng dẫn các bạn là hoạt động nhóm nha bây giờ mà câu nào bạn nào biết thì bạn bây giờ chọn ra cho cô một nhóm trưởng một người có thể đại diện cho các bạn trả lời của các bạn nào các bạn có đang nhìn thấy ờ, Hân Hà Lương Hà An Vân với cả Khánh Hà không hay là chỉ nhìn thấy mỗi cô thôi anh chỉ nhìn thấy mỗi cô thôi à thế là khi quay lại video ấy khi mà các con xem lại video thì các con sẽ thấy là các con sẽ được pin lên trước trước lớp các con sẽ được ở trên trước lớp và sẽ không còn video nào khác ấy đấy thì hiện tại bây giờ nha là cô đang nhìn thấy Hân Hà An Vân và Khánh Hà được rồi Ô, cô tưởng là các bạn có thể nhìn được uh, nhau chứ nhỉ? Các bạn có thể nhìn được nhau chứ nhỉ? Cô má thấy Em thấy uh, được uh, Phạm Khánh Hà cô. À, có nghĩa là bạn nào nói thì sẽ nhìn thấy bạn cậu này. Vân. Thế bạn Giao Hân thử nói xem nào. Giao Hân say hello nào. Hello. Ôi, nhìn này. Em thấy này cơ. À, Hân nói to là dạ. tại vì là zoom ấy khi nào mà nói thì nó sẽ hiện lên người đấy đúng không Hân nói là Hân say hello là Hân ơi đi Hân ở đây tôi thấy thế này à thấy đấy còn hai thấy nó hiện lên thế này đúng rồi đúng không cái cái cái zoom này là cứ nói thì là uh, thì là nó sẽ hiện lên ấy uh -huh. nào are you ready Yes. Yes. Yes. Okay, great. I will share you the screen about the next exercise. Ờ, ô, oh, cái bài này nó không hề dễ đâu các con. Nào, nhóm trưởng sẽ là người được sử dụng màn hình của cô ngày hôm nay. Who can? Vân này. Hay Hà An hay là Gia Hân hay ai đây? Hay là Khánh Hà? Ai đây? Uh, I'm right everybody. Uh, Ui, tớ, ờ, tớ, tớ, tớ, vì sự an toàn của cả là nhắm chữ. Vì sự an toàn của cả lớp, bây giờ cử cô một nhóm trưởng thôi xong cô sẽ kéo cho. <laughs> nào bây giờ nha, bây giờ cô sẽ gọi từng bạn một trong nhóm. Nào ra Hân. ra Hân trước, chưa? ra Hân đâu? Yeah, okay, look at this. Uh, how ờ. can we fill in this blank? Là cái blank này, cái ô trống này con điền nào nhỉ? crocodile, Crocodile. Crocodile sao? Nào cái từ gì mà crocodile với cả alligators nó có sự khác nhau một chút đấy nhá. Vâng. Nó cũng là con cá sấu nhưng mà nó vẫn khác nhau đấy. Con học rồi. Đúng rồi. Nào thế giờ bạn ấy biết là có, có con cá sấu đúng không? Ô Gia Hân lại bị tắt mic rồi. Nè nè nè. Thì cô mở mic cho Gia Hân nhá. Ok, hơn mà biết cho con nào, đúng rồi. Thế con chọn đáp án là có con à, có alligators đúng không? Dạ vâng. Ok, those are alligator. Good. Nào thì nước check đáp án xem có đúng không nhá. Nhóm đầu tiên chọn those alligator nào cả lớp comment cho cô nào có đúng không? Đúng, đúng không? Alligators. Alligators. No. Now, lên nào, nào. Có đố đấy, có đố đấy. Mình phải no. là crocodiles with alligators. No, no, no. no. No. Yes. This is a dinosaur. Oh, wait, wait, dinosaur. À, đúng rồi chưa? Dinosaur. Nào, bây giờ cô phân biệt nhá. Không, bây, bây giờ cô hỏi ngoài lề thôi. Vừa nãy bạn Vân có nói, bạn Vân có nói là are lý cái từ alligators và cái từ crocodiles các con biết không đây cô không viết đây tại vì có nhiều bạn không biết viết con biết viết ok nào bây giờ cô hỏi thôi là alligators với cả crocodile khác nhau thế nào linh phương à tú cái gì nhỉ cái cái quên mẹ bạn tên linh phương tú phương đúng không tú phương vâng, nhắn tin cho cô bảo là cô gọi con đi à bây giờ nhiều bạn biết là bạn đã biết bạn đã biết bạn đã biết cộng 5 điểm luôn này con ai Giờ, uh, con con con con con tú phương ai à? tú phương hay là vân con ạ à. thôi cha bảo hả không biết con biết không con biết viết dạ. con học cái này từ lâu rồi ai ai đang nói ai đang nói nhỉ cha nên sờ hình như là khủng long ai đang nói ai đang nói ờ. Ờ. crocodile ờ, đúng rồi crocodile và alligator đều là con cá sấu đều vẫn cả xấu à, tuy nhiên chúng nó vẫn có sự khác nhau đã được có sự khác nhau nhau trừ tú phương biết đấy tú phương nó biết đấy cả nhóm này mà không biết khác nhau trừ ngoài chữ a chữ a là giống nhau đều đúng không phải chữ a là giống nhau <laughs> alligator và crocodile đều là cá sấu dạ. tuy nhiên nó có sự khác nhau đây con sẽ gọi tú phương để tú phương giải giải đáp các thắc mắc cho các con nhá dạ. vừa học vừa đâu nhờ cái phương đâu Phương để tên là gì đấy Phương ơi? Không tìm được. Gào lên. <laughs> À tu Phương. Ôi, bạn Trịnh bạn Hữu An mày nói bài tiếp theo. Theo cô gọi con không? Con nữa là, là ba gần 3 tháng. Cô không gọi ai, ai, ai, ai, Phương à, Phương ơi giải thích cho cô nào alligator với crocodile khác nhau nào? Để con đoán thử nha. Ừ alligator là chỉ số nhiều và Đấy, helicopter ít đúng không? Ami không phải. Bây cô sẽ hướng dẫn nha. Cái con alligator như các bạn nhìn ở trên màn hình như này, cái con alligator này là cũng là con cá sấu đúng không? Con cá sấu tuy nhiên là cái phần à, mõm nó ấy, thì nó nhiều hơn cái phần quay hàm của nó hình chữ u nó nó bè ra con biết những cái con cá sấu ở trong uh, với mách thú không đấy nó hình chữ u rồi ui cái khoang miệng nó to mà kiểu như là nuốt ừ. hoặc vào vẫn nuốt được ấy con hiểu không cái miệng nó to thế cơ mà đúng không nhưng mà cái con crocodile ấy, cái con crocodile bây giờ con sẽ hướng dẫn nha con sẽ share screen nào ôi, ôi. Con, con crocodile thì nó có cái có cái mõm hình chữ V như này này đúng không con uh, ờ, aggregator nó sẽ như này à, còn con tốt con đai cái mẫu nó như này à, hiểu chưa rồi rồi nào các bạn nào aggregator à, dạ. ờ, crocodile ok đấy là một là kiến thức dạ. ngoài lề thôi nha kiến thức ngoài lề thôi đấy còn uh, đương nhiên là mình lại bài ngày hôm nay nhà thanh kiêu tú phương nha thế về tú phương nhập hội luôn nào bây giờ tiếp tục đến uh, vân nào yeah. Dạ. Vân nào vừa nãy là bé ờ, bé bé bé bé um, Vân là bé Hân làm rồi đến bé Vân nào. Yeah. Dạ. Okay, uh, Vân. Uh, I want you to Vân. fill in this. Nào bây giờ điền cho cô chỗ này nào. Ừ. Thì cơ là căn bì nào cái mũi tên như dạ. này tức là ở xa rồi này Sandy, that is a flower. Wow, that is a flower. Flowers. Flowers, okay. Nào tiếp tục nào. một bông hoa nên không gọi flowers. Ừ, flower mà, không phải flowers. Flower thôi. Cô ờ. chính cái ngoài. chỉ số nhiều. Ừ, đúng rồi, mà flower này số ít, ai còn chữ S đây? Ai nghĩ? Ờ, ừ. nào tiếp tục nào tiếp tục là điền cho cô chỗ này là bạn à, Hà Lương cái gì <laughs> cái gì nhỉ cái tên cái gì nhỉ Nguyễn Lương Hà Nguyễn Lương Hà An rồi Hà An nhìn tên thế ừ ừ thôi cùng mỗi tôi nhớ mỗi chữ lương rồi yeah. Dạ. <laughs> uh, ờ. này nào this is a hat Good job. This is a hat. Thứ nhất đây là chỉ có một vật, thứ hai là nó ở gần nên mũi tên chỉ vào đây nó gần này. Tốt rồi. Tiếp tục nào. Tiếp tục bạn cuối cùng nào. Bạn Hà nào. Bạn Hà đến giúp cô chỗ này nào. Mình đừng có ờ, dài và đụng nó nó cũng cắt đau lắm. Bạn Hà nào. Địch quá. Nào nào nào. Nào nào. Giờ mình trở đi luôn mà. Bạn Hà, bạn Hà mà. Khánh Hà Jimmy tranh ấy. Vâng, đây ạ. À? ừ đây khánh hà Jimmy tranh à, điền cho cô chỗ này nào đấy nhanh lên nào đây là cái ô con con chat these are umbrellas Yes. These are umbrellas nào bây giờ Jimmy Chanh ờ, sẽ là người đảm nhiệm trả lời nốt cho cả nhóm hai câu này trả lời sai cả nhóm không được điểm trả lời đúng cả nhóm được điểm Cố lên cố lên cố lên <laughs> nào uh, <laughs> at this year we à, got à, đến chỗ này nào this is a dinosaur wow this is a dinosaur yes, the yes. last one is though are fish Those are fish. Rồi số nhiều của cá thì vẫn là cá nhá. Fish. Thế là cả nhóm đúng không? Cả nhóm hôm nay mỗi bạn one point on on the class dojo lượng lượng ui nhìn lương hàn cả ui rồi. Mấy con cười con không? Cười cái thôi rồi Em tiết kiệm nụ cười với cô thế. Ok rồi thank you rồi Tú Phương hôm nay Tú Phương ngồi bà ngoại Tú Phương có quả ghế dài to rồi nhá con mệt quá đúng không và bài này this that this và đâu thì nó cũng chỉ đơn giản như thế thôi và next... đâu có mệt đâu ừ không mệt đúng không không hề mệt không hề nhưng mà bây giờ cũng muộn rồi bây giờ cũng muộn rồi các con ạ à. đó bởi vì là bây giờ cũng đã uh, ờ, 9 giờ rồi đúng không và bài this that this đâu của chúng ta thì đã được hoàn thành rồi và cô sẽ ra bài tập cho các con làm bài ở trên nhóm zalo vào sáng ngày mai nhá còn ừ. nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là gì nhỉ cả lớp là gì nhỉ Đúng rồi. Go to bed. Go to bed hoặc là go to sleep. Yeah. Nhớ nhá, mình sẽ có bài tập của cô ra vào sáng ngày mai. Đúng không? Cô sẽ không chắc chắn được giờ nào bởi vì cũng phụ thuộc vào việc thầy Vương đăng video nữa. Ok, tuy nhiên là cô sẽ ra bài vào ngày mai và các bạn nhớ làm bài tập nha. Nhưng trước khi đi ngủ thì nhớ là đánh răng rửa mặt rồi mới đi ngủ nha. Good night and goodbye. See you soon on Friday. Bye bye. Goodbye. Bye -bye. See you later. See you later. I will. Nào cô sẽ nói. Bye bye. Bye bye. Teacher. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hai màu. Vậy là một con thảo. Bà teacher. Mở đồ. Bye bye teacher. Bye bye. Bye. Dương nào, Dương đâu rồi? Sao bóng mẹ rồi đi im bên An Nhiên này, Trịnh Hữu An này, Đăng Khoa này, Kevin. Bye bye. Bye bye Kim Thanh. Wow. Goodbye Phương Thảo. Bye bye nha. Goodbye. I'm live here. Goodbye teacher. I'm live here. Yeah, you live here ba đi chợ ba đi ngủ đó ba đi chợ bố bà đi chợ